đúng rồi để đây này cắm điện này của to này đó mở hiếu mở cho bạn này đứa tờ phiêu hẳn cho chú giống như mấy mấy cái to kia gì thôi đó mấy mốt bảo hàn ma đây này này chạy sâu ngoài miền tây à ừ cái này có miền này miền bắc miền trung này đó nó về con đây bảo hành đó thôi đó kiểm tra cái năng nó bảo hành còn đây cắm là đây chỉ cho cắt sử dụng cần cắt sử dụng không hay khỏi đây chưa chưa hàng mới mà tiếp bọc cái bao này bọc thêm lớp ngoài nữa mùa mưa bọc mưa vẫn ướt đây gửi một cái và cắm cho cục mới rồi volume lên này volume tổng cái này mình phải chờ mấy mấy giây không không nó lên luôn nó lên luôn này bật lên liền rồi này volume nè cái đắng này các nốt này đánh số của nó này số giống như voi là chọn tiếng này bấm voi thôi nhìn trên này này chọn tiếng nhiều tiếng gì bấm này sẽ số một bốn mươi tắt và tắt đầu ra không này là khách nè chọn điệu này chọn điệu gì nè sửa rock hay ballad này không mười chín mà cái ca cha rồi có đủ không có chứ bây giờ chén làm trong đá không này không chín bảy biết chơi không à, không không biết này, mua về cho con chơi thôi gì chén ừ. chén đó giờ có biết thế nào về nhớ bảo bấm vô hộp âm này không bấm là không kêu show giống như khúc dạo đầu ấy, kết bài phiêu là báo trống này kéo bè kéo này nhưng mà phiêu mê luôn đúng rồi cũng có chơi nhạc này hả đấy cái sơ sơ chơi guitar sơ sơ này mua cho bé mấy tuổi rồi nó à, lớp ba lớp ba lớp ba chơi này ok rồi cái gì trống ab cái là cái biết mập không bỏ ra không có mập à, nhắn cái có cái nhắn không phải không không gánh là không có đánh vô bầu chơi buộc phải nhấn cho nó mới lên còn cái thằng à, thằng intro là intro em lên cái bài cái bài dạo bài phải không đúng rồi dạo bài bấm cho nó luôn xin ta chúng ta cắt nhạc mới được cho qua phải không điều báo trống bây giờ bóng bắt đầu intro này để giảm chứ này đang đang đánh bật về nó chạy luôn nó đơn giản thôi ok cho thùng lại cần à, hướng dẫn gì nữa không metronome có nhịp đây demo là mấy cái bạn ấy về mẫu mặt à, màu đúng rồi thích thì cắm vô điện thoại vô là nghe được nhiều bạn hơn